có dạ dạ. Dạ, dạ, à, vâng. dạ có dạ có dạ có dạ có đấy cô trang và à, con của mẹ trà giới thiệu về mình à, cùng với cô trang và các bạn nè con chào cô và các bạn, con tên là Thiên An, năm nay con 7 tuổi, con gần lên lớp 3. Ba từ để nói về con là hiếu thảo, vui vẻ, tên của con giùm cô Trang đi âm thanh nó hơi rẻ con nghe không rõ dạ con tên là Tina Tina hả dạ tên đi học của con luôn á hả dạ à Tina tên đẹp quá ta đã Tina uống sữa chưa con dạ rồi ạ à, ok con giỏi các bạn còn lại lớp mình nè phúc nè hằng nè à, nó tự tin nói bự lên bởi mình tập mà đúng không mình phải nói bự lên nó tự tin xếp bằng lại cho nó thoải mái chứ cho rồi vậy cho cô trang hỏi hôm vừa hôm hôm, hôm vừa rồi lớp mình bạn nào đã đã làm bài tập nè bạn nào đã làm bài tập và nộp bài nè chưa kịp nộp không không sao mà tụi con ba mẹ nộp bài cho mình nha hôm nay chúng ta chúng ta bắt đầu à, tám giờ năm rồi giờ lớp của mình bắt đầu thôi bây giờ chúng ta ôn lại bài tập và dành ra một phút ôn lại các bài tập thể dục não trước xong rồi cô trang sẽ dạy thêm cho tụi con hướng dẫn thêm cho tụi con vài động tác nữa nha và chúng ta sẽ đi vào phần kiến thức hôm nay chúng ta là buổi học đầu hôm bữa là buổi khai giảng và hôm nay chính là buổi học uh, sáng nay chúng ta sẽ học kiến thức về não bộ tụi con có thích không thể chuẩn bị cho mình một ly nước ừ. nha để mà chút nữa trong quá trình dạ, con có nên uống nước thường xuyên nha rồi bây giờ bây giờ ờ, cô trò mình ờ, dành một phút nè dành một phút ôm lại hai cái bài tập não bộ hôm trước cô trang ờ, chia là con là bếp làm cho cô rồi à, Phúc ơi cái cái tay trái của con co cái ngón cái ngón cái vô băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng ờ, ờ, băng băng cao quanh quanh cô bảo mở đèn lên camera của mình rồi bạn là nhớ động tác thứ hai cô trang chia sẻ hôm bữa là động tác mẹ cô rồi cô trang bị mất thời gian này giỏi quá cô trang mời thanh hằng rồi con làm đi là à, mẹ đi tìm à, ba ba tôi tìm tác thứ hai cô chỉ không được Trang thấy Tina ừ. rõ rồi Thì con nói thì con chào Tú Anh ơi mẹ, Vừa đọc vừa mẹ đi tìm ba ba đi tìm ba Chẳng có gì vui á Bự lên cho đất dạ. mẹ đi Đâu cái Giỏi quá Các bạn về nhà bạn nào cũng có luyện đúng không? À, Phúc ơi Phúc Phúc ơi cái tay của con đang bị nhầm đó Phúc dạ. Con sẽ con làm lại cho Trang ừ. xem nè Phúc ừ. đúng rồi xong rồi con đổi tay là con sẽ đổi vị trí của hai ngón tay đúng rồi á Phúc anh đẹp anh Hằng làm được quá giỏi quá rồi cứ mỗi một động tác tụi con làm khoảng 15 lần được cô kia làm tiếp cho các bạn bác xíu À. Của anh vô rồi. Của anh đâu rồi? Tôi chàng với cô quê quốc anh. Dạ. Tôi anh cười với tôi Trang với mấy bạn, mấy anh chị cái coi nè. Cười đi, giỏi, cười cho có năng lượng nha. Rồi hôm nay cô Trang sẽ à, chia sẻ với tụi con một cái à, vài điều bí mật về não bộ của mình ha. À, sau khi tập thể dục xong là bắt đầu các bạn năng lượng chưa? Nhưng mà tôi có nhớ nhớ chuẩn bị cho mình ly nước nha. Còn à, bạn nào nhỏ quá thì có thể nhờ ba mẹ hỗ trợ. À, kế bên cái bàn của mình ngồi học có một ly nước. chưa ăn Học sướng một tờ giấy với một cây bút câu hỏi về não bộ thì có con nghĩ cô trang đố các con bộ não của mình có nặng trung bình là bao nhiêu bao nhiêu kg các bạn nào biết không ừ. hai trăm ba mươi kg kg đọc ồ hai trăm ba mươi mg hai trăm ba mươi mg hả à, cái này thì nó nó quá nhỏ con trọng lượng này nó quá nhỏ con con nâng nó lên đi nâng nó thêm lên đi thử đoán xem Tina, dạ, con có đáp án không Tina? Dạ không, con không biết. À con chưa biết hả? Rồi vậy bây giờ cô Trang chia sẻ với các dạ. con. cho cơ học tới ừ. hôm nay cô Trang sẽ chia sẻ về à, hôm qua đang làm em cần lịch ổn là do mua mình ngày hôm qua ngày hôm qua em cần tăng lịch ngày hôm

có cân nặng trung bình là từ 1,3 đến 1,4 kg nha dạ cân nặng của não là 1,3 đến 1,4 cân... chúng ta đạt cái trọng lượng này là khi chúng ta ở dạ, cân nặng của não hồn như người trưởng thành là chúng ta bộ não mình nó có cái cái, cái trọng lượng này các Hôm nay cô Trang sẽ à, trọng lượng này là từ 6 đến 7 tuổi. Trọng lượng là cái số ký đó là dùng cho những từ 16 đến 7 tuổi. Cô nói. No. Cô từ 6 7 tuổi, tôi 6 7 tuổi. Con tập trung vô đi. À, từ 6 đến 7 tuổi. Chỉ là trọng lượng đó là từ 6 đến 7 tuổi là có trọng lượng từ 1 kg 3 đến 1 kg 4 kg. Cái đó là đến à, đến người trưởng thành luôn á mẹ. Tức là khi chúng ta ở khoảng dạ. yeah. 7 tuổi cho đến người trưởng thành là chúng ta đạt được cái trọng lượng đó. Dạ. Rồi, hôm nay cô Trang sẽ chia sẻ tiếp là cái phần à, bộ ba quyền lực của não bộ. Bộ ba mà giúp cho não bộ à, làm sao mà khỏe mạnh nè. À, tính nhảy nè dạ, dạ, là là đếm hả cô trang chia sẻ tụi con cái bộ bộ ba đó nha cái bộ đầu tiên là bộ tinh bộ tinh ở đây có nghĩa là gì bộ tinh có nghĩa là nói về thức ăn thức ăn cho não bộ nha vậy thì vậy thì não bộ, bộ của mình nó sẽ thích những cái món gì bộ tinh à, nói về con, con nghe cô nói kìa con nghe đi tụi con nghe đi ví dụ như cái cái à, cái video này cô trang có có ghi lại rồi um, cô trang sẽ up lên cái trang youtube và cô trang sẽ gửi cái link đó vào trong nhóm cho ba mẹ rồi ví dụ như tụi con chỗ nào mà còn à, chút nữa mình học xong mình ôn lại xong chỗ nào chưa hiểu thì tụi con có thể xem lại trên kênh youtube đó nha bộ tin là thức ăn của não bộ Lâm nói lại cái theo cô lại bộ tinh là thức ăn của não bây giờ con không cần viết con con nói lặp lại theo ý của cô để con nhớ ở trong đầu con đã các bạn có thể comment nè tụi con nhìn vào cái à, màn hình đó, tụi con thấy nó có cái dấu ba chấm đó, tụi con click vào đó nó có cái phần à, Ủa không không khoan đợi cô trang xíu cô lấy cái sách đi ra xong rồi con để qua một bên đi con nghe con nhớ lấy cái xong rồi con để qua một bên là con con nói thì con mới nhớ nghe nói trong một cái con cứ nghe nghe theo cô dịch cô giảng con nhớ thầy cô con sẽ nhớ cái ý nè bộ tinh đó tức là chữ tinh ở đây nó giống như là thức ăn á bộ tinh có nghĩa là những cái thức ăn đưa vào cơ thể của mình á thì não bộ của mình nó sẽ có xu hướng nó thích ăn những cái gì cô trang ví dụ nha não bộ cực kỳ thích ăn những thực phẩm tươi những thực phẩm tươi ở đây gồm những thực phẩm gì rau nè trái cây nè những cái thực vật là giống như cây ờ, rau củ quả thì mình gọi là thực vật nha tụi con rồi còn nếu mà động vật á thì não bộ sẽ thích ăn những cái động vật có nhiệt độ thấp hơn là ví dụ như cá ha những cái loài mà có nhiệt độ thấp hơn cơ thể đó là những cái loài sống ở dưới nước thì ví dụ như cá nè tôm nè đó ví dụ như những cái món đó đó thì não bộ của mình nó sẽ thích ăn bạn nào nhắc lại cho cô ví dụ như thực phẩm tươi thì có mấy loại Tra, rau nè trái cây nè rồi à, thực vật nè rồi xong rồi à, động vật thì thích ăn cá nè tôm cua tụi con nhớ chưa nhớ cái phần bộ tinh đó thì nó có hai loại đó là thức ăn và uống phần uống nước bạn nhớ không các bạn nhớ các bạn nào nhắc lại cho cô đi cái tụi con tương tác đi tương tác thì não bộ của mình nó mới ghi nhớ cái cái cái cái kiến thức bạn nào nhắc lại cho cô nè à, bạn nào nhớ bạn nào nhớ cái bộ tin vừa rồi cô trang nói thức ăn dành cho não bộ là gì thức ăn mà não bộ thích nhất là gì các bạn mở mic lên tương tác với cô nè chứ để không hồi là tụi con cùng một rau củ quả trái cây đúng rồi rau tôm cá cua Chị nói to lên bình thường như các bạn không đáp được cô như trên lớp ấy. Những động vật có cá, cua, nhiệt độ cơ thể người, cá, tôm, cua. Đấy đấy con bác gặp bình thường nó bộ ê cho con nhỏ trong, ở trong lớp của mình đó nha không có đúng ờ, sai không được sao á tú anh sao vậy con ờ, cho con đây lớp mình không có đúng sai tụi con cứ mạnh dạn nói chỗ nào chưa chính xác thì cô chia nha có thể chia sẻ lại với các bạn, ờ, với cô là thức ăn mà ờ, những cái thực phẩm tươi mà não bộ của mình nó nó thích là cái gì không? mở mic Hằng ơi Dạ Con chưa mở mic Rồi Rồi rồi Nói lại Dạ anh uh, ờ, bé Hằng hơi hơi yếu cô Trang nghe của con chập chờn quá con có thể nói lại một lần nữa được không <coughs> alo alo nghe không dạ cô rồi. Trang nghe không dạ cô Trang dạ rồi mẹ Trang em nghe rồi rồi rồi rồi cha nói lại thanh hằng nói lại đi con dạ con là rau củ quả thịt cá về động vật đó con ví dụ như thịt đó thì à, não bộ của mình nó thích ăn những cái à, cái à, nhiệt độ có nhiệt độ thấp hơn nó còn ví dụ như thịt mà thịt của cái động vật ví dụ như là bò heo gà đó thì thông thường nó có cái thân nhiệt cao hơn cơ thể của mình nên não bộ của mình nó không có thích lắm ha nếu buộc lòng mà chúng ta cần ăn những cái à, động vật ấy thì thường xu hướng của não bộ nó thích ăn cá hơn à, trong cá nó cũng có nhiều cái dưỡng chất omega 3 hơn à, và đặc biệt là tụi con nên lưu ý là trong cái phần thực vật rau trái cây các loại hạt á thì tụi con nên ăn các loại hạt nhiều vô nha ví dụ như hạt chia nè hạt ốc chó nói chung là các hạt loại hạt á thường á hạt đậu hạt uh, hạt bí hạt dưa này kia thì nó sẽ có hàm lượng uh, omega rất là nhiều nó sẽ uh, bổ sung dinh dưỡng cho não bộ tụi con càng ngày càng khỏe mạnh được không là tụi con nhớ cái ý này rồi đúng không cái ý thứ hai trong bộ tin á là nói về các phần nước uống kém ví dụ như nước là uống á, nước uống á, thì não bộ của mình nó có xu hướng thích những cái nước loại nào đó là nước tốt nước tốt á, thì là nước có hàm lượng pH á, nó trên 7,5 và nó có lượng oxy cao và có nhiều khoáng chất ha hôm nay cái phần này chúng ta hơi học về chuyên môn một chút xíu nhưng mà đây là cái cái cái cái cái nền tảng cái ờ, nền tảng để tụi con hiểu để ví dụ như là tụi con ăn như thế nào để cho cơ, cơ thể và cho bộ não mình nó khỏe mạnh tụi con hiểu không tại vì ờ, não bộ mình khỏe mạnh là ngoài cái việc hổm giờ cô trang dạy tụi con tập thể dục cho não bộ nè rồi bây giờ là đến cái khẩu phần ăn uống ra làm sao để cho não của mình nó có một cái bộ não khỏe mạnh nhất có thể nha rồi cái thứ ờ, hai á là à, tụi con nên uống một cái ly nước ấm vào mỗi sáng được không nhớ uống một ly nước ấm vào mỗi buổi sáng thức dậy cô trang ngừng lại xíu cho các bạn hít thở khoảng một phút nha vận động tay chân khoảng một phút nha hôm nay học buổi sáng là sáng cuối tuần nữa tụi con ờ, tụi con ờ, còn hơi ngay ngủ đúng không <laughs> thôi chơi trò chơi không chơi trò chơi chơi một câu đố cho tỉnh không cô trang thấy có mấy bạn ngáp luôn rồi <laughs> cười cái đi cười cười là là nó cũng làm cho tụi con tỉnh nè cười đi cười cái nè <coughs> rồi vậy giờ cô trang chơi một câu đố đi cô trang đố tụi con ờ, <coughs> cái gì khi đứng nó cũng nằm khi đi nó cũng nằm khi ngồi nó cũng nằm mà khi nằm nó lại đứng bạn nào biết bạn nào biết bàn chân bạn nào biết mà biết là bàn chân bàn chân chính xác bàn chân cái phúc giỏi quá à, phúc lâm giỏi quá các bạn nào có câu đố không đố cô trang câu đi cho tỉnh ngủ nè đi cũng nên đứng cũng nằm nên bàn chân đây nó cũng nằm đứng luôn nè chạy chân con đi nằm đứng nằm mình nằm là nó đứng hả nằm nó đứng có thể dựa bàn chân em phải đứng người nó cũng nằm nhưng mà khi tụi con nằm ngủ là cái bàn chân của mình nó dựng đứng lên đúng không dạ rồi các bạn nào các bạn nào có câu đố không đố cô trang uh, với các bạn mình câu đi Trang có đố nè con nhiều người con hay đủ giờ Tôi con đói, em đố cô. Có một con chim chú thở săn bắn một con chim và mấy con chim. có một bác thợ săn. Có mười con chim đậu trên cây. À. Chú thợ săn bắn một con chim hỏi còn mấy con chim. Có mười. Các bạn, các bạn nghe câu đố sáng mình nó bay hết là cái phần đúng không thì thì chết thì con bị bay đúng không nhớ tay nhớ tay ông muốn chim sợ nó bay hết cái trả lời cái nhớ tay là dạ, con mấy con bự lên dạ con không con con không ờ. con đúng không bé phúc dạ đúng chưa bạn trả lời không đáp án của bạn thanh hằng là còn không con dạ đúng rồi con ờ. <laughs> trả lời đi dạ, giải thích cho cô trang nghe coi sao còn không con giải thích cho cô trang với dạ chú thợ săn bắn một con chim chính con chim sợ cho nên bay hết à, à, dạ đúng không phải chưa đấy đấy thấy chưa thú vị ha tư duy lắm đúng không tức là chưa suy xét một vấn đề chúng ta không có phải tương tác thì mình có mấy con quỳnh dạ con đố thôi giơ tay đố cô trang cho cơ hội các bạn đố thêm câu đố nữa bạn nào giơ tay à thanh hằng có câu đố à đố đi thanh hằng rồi dạ, nói lớn lên dạ, con đố cô ừ. có hai con ếch con thích đỏ phải bán hai cây côn còn con ếch xanh phải bán một cây côn bác thở xanh đi trong rừng bắn một con ếch màu xanh Ờ. hỏi là ờ, con ếch màu đỏ làm sao để bác thợ săn bắn được cái gì nữa nói lại nói lại con có câu đố của thanh hằng là có hai con ếch con ếch màu đỏ và con ếch màu xanh con ờ. ếch màu đỏ thì bắn hai cây cung ờ, con ếch màu xanh thì bắn một cây cung bây giờ có một bác thợ săn đi vô rừng đã bắn hết một con ếch màu xanh hỏi vậy bây giờ bác thợ săn làm sao bắn con ếch màu đỏ hả hả đúng không thanh hằng dạ vậy vậy bác thợ săn cô trang trả lời trước được không dạ vậy bác thợ săn bác thợ săn rút cung ra bắn thôi sao không sai rồi hả sai rồi hả sai rồi cô trang bị sai rồi Không biết luôn á cô. Bạn nào biết cho tay lên trả lời với bạn Thanh Hằng. Cô Trang bị uh, hết hết lượt rồi, mất lượt rồi. Cô Trang được một lượt trả lời mà bị mất lượt rồi, trả lời sai rồi. Tina. Tina dạ. ơi, trả lời đi con. Tương tác cho vui. Dạ. Theo con thì bác Lợi Sang làm cách nào để bắn con ếch màu thỏ cho cái quên lộn con con ếch màu đỏ cho câu ờ, đố của bạn ờ, Thanh Hằng? con có ý tưởng gì không không có mẹ con là con nói chuyện với cô với các bạn con trang chào bảo con nói với biết con ra mở micro con mạnh dạng lên hãy mạnh dạng nói lên suy nghĩ của mình ha được chưa không có đúng sai nha đừng có quan trọng quá mình sai thì mình làm lại thôi không có sao cả ừ. nhưng cái quan trọng là mình vượt qua bản thân lớp của mình sẽ có một cái ờ, cái văn hóa nha bạn nào ừ. làm ờ, đúng thì mình cổ vũ nhiều bạn nào chưa đúng mình cổ vũ nhiều hơn được không ừ. làm sao bánh bạn à, <laughs> không biết à, không biết cái phút đáp án của con là gì dạ yeah. đáp án của con là trèo lên cây bắn à, đáp án của bạn kế phú là trèo lên cây bắn rồi đúng không thanh hằng dạ không không? Bút lông đáp án của con là gì? Theo quan điểm của con là gì? Giờ dạ, là dạ. con xanh dạ, là Bác thợ xanh Bác thợ xanh núp vô cây rồi bắn Bác thợ xanh núp vô cây rồi bắn kìa Thanh Hằng Đáp án này có chính xác không? Wow Bạn Thanh Hằng Bạn Thanh Hằng mình ra một câu đố mà từ nãy giờ Rất là khó nữa thì mày quanh quanh à, nó bắn lên luôn mà đã không được bắn lên thì con Dũng là con tên gì con trai cho cô cho em biết tên con được không con mở mic lên đi con con nói chuyện với cô Trang đi đánh một con người xanh. mở mic lên con giới thiệu tên cho cô Trang được không? Con lít vô hình cái cái micro á con. Con á cô. À đúng rồi con á, con con tên gì con giới thiệu cho cô Trang với các bạn biết với. Dạ con tên là Sang. Sang hả? Cô Trang chào Sang, thấy uh, ờ, Sang có đáp Sang có đáp án nào cho câu hỏi câu đố của bạn Thanh Hằng không Sang? Chưa. Chưa hả? Ở cho mới vào con mới vào con không biết gì hết cô ấy rồi giờ cô trang với các bạn thua rồi đó thanh hằng à, cho đáp án đi thanh hằng dạ là dạ, con từ nhỏ nó thấy bạn nó chết à. rồi rồi rồi nó xanh mặt lên à. rồi nó biến thành màu xanh sao chuyện là mình bắn nó thôi <laughs> nó sợ xanh mặt luôn hả chứ lúc đó màu đỏ bác thợ xanh không nhìn thấy nó hả không nó ngụy trang rồi nó ngụy à, trang nó ngụy trang tức là khi nó màu xanh thì thì thì bác mới thấy đúng không Bởi đúng rồi con thấy nỗi sợ hãi nó có thể giết giết chết uh, bản thân đúng không như con ếch đó thì nếu mà nó bình tĩnh hơn thì nó không có chết rồi nhưng mà nỗi sợ hãi lớn quá đúng chưa nó làm hại bản thân mình luôn đúng không qua câu đố của bạn thanh hằng ngoài ngoài cái việc này chúng ta có thể học được một cái điều rất hay luôn nha tụi con có nghĩa là đừng để nỗi sợ hãi lấn át mình quá được không bởi vì khi nỗi sợ hãi nó nó lấn át hết tâm trí của mình thì nó sẽ làm cho não bộ của chúng ta nó không còn cái sự tư duy sáng tạo gì cả tụi con hiểu ý cô không cô trang chào nhã vi ờ. đã ra rồi giờ các bạn tươi tỉnh hơn chưa giờ cô trang nói dạ. yeah. cô trang nói dạ rồi nha. Dạ. chưa chưa, chưa. <laughs> bạn nào chưa cô trang mời lên đố câu đố nè bạn nào chưa tươi tỉnh <laughs> phúc lâm ơi hồi tối mấy giờ con mới ngủ dạ. con mở mic lên đi cô trang mới nghe quá bự lên đúng không giống như con ớt mình phải tiên thì mới bình tĩnh à, sáng mười giờ có bạn ai mới mười con mới ngủ á cô dạ, mười giờ còn phút năm mấy giờ kế phút thì mười giờ còn phút năm mấy giờ chín giờ con ngủ wow ngủ chín giờ là chuẩn luôn rồi đó mà giờ vẫn còn ngủ hả sáng mấy giờ con thức dậy chết mẹ ơi có người gọi rồi, bây giờ tôi đang đi tiếp nè, để ngồi ờ, chừa thời gian cho tụi con. Ôi, cô có người gọi cho mẹ. À, để mẹ nghe đi con. À, để tụi con có thời gian giải trí nha. Bây giờ cô Trang sẽ nói tiếp về cái phần nước uống này hồi nãy nói cái điều thứ nhất rồi đúng không? Não bộ của mình thích uống nước có khoáng chất nè, có lượng oxy cao nè. Thứ hai là mỗi sáng tụi con thức dậy nên uống một ly nước ấm ha. Nó sẽ làm cho cơ thể của mình á tràn đầy năng lượng và tươi tỉnh được chưa? rồi cái thứ ba là đố tụi coi chứ não bộ của mình nó có thích uống nước ngọt không có thích uống pepsi với coca không dạ không sao giỏi vậy ta sao biết vậy ta mở mic lên thanh hằng dạ thưa con tại vì trong đó có ra nhiều có cái gì con có ra chính xác câu trả lời của bạn hàng chính xác nha các bạn não bộ mình thích thôi nhưng mà não bộ của mình nó không có thích đâu não bộ không hề thích nước uống mà có ga nước uống đóng chai tụi con hiểu không dạ. não của mình nó không thích những cái điều đó dạ. rồi và buổi và buổi tối trước khi đi ngủ á trước một tiếng trước khi đi ngủ á tụi con hạn chế uống nước nữa nha ví dụ như à, nếu mà tụi con 9 giờ đi ngủ á, thì uống nước gì đó trước 8 giờ thôi từ 8 giờ đến 9 giờ là mình à, à, không có nên uống nước nhiều cái giai đoạn đó nữa bởi vì lúc này cơ thể của mình á nó không có hoạt động nhiều khi mà buổi tối bắt đầu tụi con chuẩn bị giấc ngủ là cơ thể mình nó không có vận động nhiều nên là tụi con không có nên uống nước nhiều lúc này còn trước đó thì chúng ta nên uống nước và đặc biệt là trong một ngày á tụi con nên bổ sung nước cho mình cái công thức mà tính ra cái lượng nước cơ thể mình cần á là cứ một ký program của mình thì nó cần khoảng 0,4 lít nước ví dụ như là con em bạn thanh hằng con nặng bao nhiêu cân con nặng bao nhiêu ký con nặng là con lít trà con nặng 30 kg không hay hai mươi mấy con 22 22 kg hả ví dụ cô trang ví dụ dạ. như bạn thanh hằng 22 kg á thì và thì cái số ví dụ như công thức tính nước là cứ trên 1 kg cân nặng của mình á là mình cần 0,04 lít nước ví dụ như bạn nặng 22 kg là một ngày bạn thanh hằng tối thiểu phải uống 1 lít nước ừ. thì nó mới đủ cho cơ thể đủ mẹ rồi nuôi mẹ. Tôi có hiểu chưa ví dụ như cô trang cô trang nặng 50 kg ừ. thì, thì lấy 50 nhân cho bạn có con cái già uống uống ngày cô bạn có chiếc như vậy đó được chưa rồi đây là chúng ta hoàn tất cái bộ bộ quyền lực thứ nhất đó là bộ tinh ha còn cái bộ quyền lực thứ hai là bộ khí thì bộ khí ở đây là nó nói về sự hít thở nè nó nói về sự vận động tập thể dục nè thì sáng nay lớp mình có bạn nào thức dậy mà tập thể dục không bạn nào có giơ tay nè bạn nào sáng nay vậy à bạn sang giỏi quá bạn sang có tập nè bạn hằng có tập nè à bạn bạn tú anh có tập nè giỏi quá đúng rồi đó tụi con rất là giỏi bạn nào mà duy trì được sáng thức dậy và tập thể dục là cực kỳ xuất sắc nha rất là giỏi luôn tại tụi con biết vì sao không khi mà cái vũ khí là bộ quyền lực thứ hai của bộ não của mình vì khi mà cơ thể của mình á bình thường con thấy bộ não của mình á nó chiếm có một phít dạ. à, ví dụ như một người cân nặng 50 kg đi não bộ nó chiếm một phít tư kg nó chiếm cái tỷ lệ phít hai phần trăm của cơ thể thôi nhưng mà hả nhưng mà hả con biết ông nó tới bao nhiêu nó cần đến 20 phần trăm cái tỷ lệ oxy mà chúng ta đưa vào người ví dụ như tụi con hít thở mỗi ngày nè chúng ta đang trao đổi khí nè hít vào là lấy oxy vào nè sau đó phổi của mình nó làm việc nó thải ra khí carbonic đó thì như vậy á và khi đưa vào người thì não bộ nó xí hết 20 phần trăm luôn Tina ơi con con con dạ. nói phần trăm cái lượng oxy mình lấy rồi tụi con ngồi cứ thoải mái đi nếu mà tụi con thấy tụi con cứ vận động lắc lư gì cũng được để cho máu huyết nó lưu thông và đặc biệt là cho tụi con uh, tươi tỉnh ha Dạ Rồi xong Thì à, làm cách nào để chúng ta lấy được cái lượng oxy nhiều Thì dạ, tụi con hãy tập hít thở bằng khoang bụng ha Cái bụng của mình á Khi hít vào Các bạn làm theo cô nè Ngồi thẳng lưng lên Các bạn ơi Ngồi thẳng lưng lên dạ, dạ, Chuẩn bị nha Hít vào Hít vào Cái bụng phình lên Cái bụng phình lên Cái bụng của mình phình lên để mình giữ cái hơi chồng sâu vô nhau hít sâu xong bụng phình lên xong một hai ba thở ra nè à, lần nữa nha lần nữa nha làm lại nha bụng bụng bạn nào mà giữ được hơi nhiều là bụng bạn nó rất là to luôn á <laughs> rồi một hai ba bắt đầu hít vào hít vào thở ra thở lúc em hát ăn xả tí cho xong sau quy nhé <laughs> chị ơi đi đừng có phụ với mà em lên thích đi hết ra đó khi mà mọi tụi con hít vào mà cái bụng mình phình lên là mình đang giữ hơi ở trong cái bụng của mình á cái lượng oxy nó được vào nhiều hơn sau đó tụi con nhẹ nhàng thở ra thì mỗi một ngày mà tụi con cứ tập như vậy á hít thở điều độ như vậy á nó sẽ cung cấp cái lượng oxy rất là nhiều vô trong não bộ luôn và khi mà oxy nó vô trong não nhiều á thì nó làm cho tinh thần của mình nè tươi tỉnh nè phấn chấn nè đó hả vui vẻ nè được không rồi ha rồi và cái điều thứ hai hồi nãy là có cô trang thấy có ba bạn trong lớp mình làm được đó là có kế phúc nè có bạn sang nè bạn hằng nè bạn ở bốn bạn chứ bạn tú anh nữa là sáng sớm tụi con thức dậy tụi con tập thể dục á đó là một điều cực kỳ tuyệt vời luôn bởi vì trong quá trình tập thể dục á não bộ của mình nó cũng cơ thể mình nó trao đổi chất nè não bộ của mình nó được um, lưu thông uh, máu khí huyết nè nó sẽ làm cho cơ thể của mình dồi dào năng lượng đúng không và đặc biệt là tụi con nhớ vận động vào buổi sáng nha buổi sáng nó sẽ có à, cái không khí nó trong lành nè sau một đêm á Ừ, không có nhiều xe cộ không có nhiều các phương tiện giao thông á không khí nó được thanh lọc thì buổi sáng sớm là cái lúc mà không khí nó trong lành nè nó bắt đầu rồi mặt trời đồ lên nè nó tạo cho mình một cái không khí rất là tuyệt vời và buổi sáng mà tụi con tập thể dục á nó sẽ hấp thụ cho tụi con rất là nhiều năng năng lượng cho một cái ngày mới ok chưa các bạn rồi cô trang nói lại cái phần bộ thứ hai là bộ gì bộ thứ hai là bộ khí Bộ khí thì Bạn nào xung phong nhắc cô Trang đi Bộ khí thì cần gì Cơ thể cần gì cô Trang mời Kế phúc Cô nhắc cho cô Trang đi Bộ khí thì cơ thể não bộ của mình nó cần gì Cần Cần hít thở Và cần tập thể dục Giỏi quá chính xác rồi con mà chúng ta nên tập thể dục vào cái thời gian nào thì tốt nhất duyệt dạ. và dạ, cái duyệt này nó sẽ là dạ, buổi sáng đúng rồi phúc lâm con nhắc lại cho cô chen thêm lần nữa đi bộ khí là cái bộ quyền lực thứ hai thì à, chúng ta nên làm gì bộ khí là chúng ta nên làm gì để cho bộ não mình khỏe mạnh nè con mở mic lên đi phúc lâm tập thể dục mỗi buổi sáng à, rồi chúng ta nên làm gì con uống nước mỗi buổi sáng Ủa nó sáng rồi nè, nó nằm ở bên cái bộ, bộ tinh nha ừ, Rồi ok, giỏi lắm các bạn Tú Anh ơi Tú Anh nhắc cho cô Trang với các anh chị nghe đi Là bộ bộ quyền lực thứ hai là bộ khí á con Thì cơ thể mình cần tập gì? Cô hỏi gì không? Tập thể dục Đúng rồi, tập thể dục là điều thứ ta nên làm gì hồi nãy cô trò mình tập á làm gì á hít thở yes chính xác tú anh rồi và chúng chúng ta nên tập thể dục vào buổi nào tú anh buổi sáng đúng rồi con giỏi nhưng mà à, bạn tina ơi con nhắc dạ. cho cô được không dạ được ạ à. giỏi quá con nhắc lại cho cô đi với các bạn các anh chị cùng nghe đi dạ vậy chúng ta nên làm gì để có cơ thể ờ, bộ não khỏe mạnh chúng ta nên làm gì dạ hít thở nhiều và tập thể dục vào buổi sáng đúng rồi hít thở sâu bằng khoang bụng và tập thể dục vào buổi sáng chính xác rồi Nhã dạ Vi, con nhắc lại cho cô Trang được không? cô Trang chào Nhã Vi cô Trang nói lại cho con nghe nha tức là não bộ của mình á đó, nó có ba bộ quyền lực hồi nãy là cô chia sẻ về cái bộ tinh rồi là nói về thức ăn những cái món mà não bộ thích còn à, cái lúc đó chút nữa con cô Trang sẽ gửi link con xem lại phần đầu còn phần thứ hai con vô lúc mà con vào là cô Trang đang chia sẻ về bộ khí là cái bộ quyền lực thứ hai mà giúp cho não bộ mình khỏe thì bộ khí sẽ nói về cái sự thích bộ khí khỏe mạnh bộ khí là tụi con nhớ đến ha thầy là hãy tập hít thở sâu bằng khoang bụng rồi tập thể dục vào mỗi buổi sáng thì đó là những cái điều kiện giúp cho tập sâu vào khoang bụng rồi tập thể dục được không nhã nhớ chưa ok con có thể có thể nhắc lại không để ví dụ như liên quan đến bộ khí thì để cái bộ não mình khỏe mạnh thì mình nên làm gì hít thở đúng rồi hít thở sâu vâng. nha con hít thở hít sâu thở mình, sâu. mình vẫn hít thở đó nhưng mà mình hít thở hít sâu thở thì hít thở sâu luôn hít thở vào não nhiều hơn được không hít thở sâu tụi con thêm chữ sâu nữa nha cái thứ hai là nên làm gì con nên làm gì mà cô trang thấy mẹ với con hay buổi sáng hay vậy làm gì đó về tập thể dục chính xác tập thể dục vào mỗi buổi sáng ha rồi đó có hai ý chính đó rồi bây giờ sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Rồi. Sẵn dạ sàng. rồi. Bạn nào sẵn sàng cái mở mic lên 1 2 3 nói sẵn sàng đồng loạt chứ cô Trang cho có năng lượng cái nè. Mở mic lên hết cho tụi con. Rồi, cô Trang 1 2 3 là bắt đầu các bạn nói nha. Nha. xem, xem, xem, xem, xem, xem, xem, xem, xem, xem, xem, xem, xem, rồi, à, một một năm rồi đi. Tính được tiếng Hàn của chúng ta đó là cái phần bộ thần. con nhớ nha thần ở đây có nghĩa là nói đến tinh thần nè được không à, con nghe không rõ con phải nói cô cô nói rõ cho con nghe bạn nào nghe không rõ nói cô cho nhắc lại nha dạ con nghe không có rõ cô bạn sang hả sang nghe không rõ hả dạ. con bộ thứ ba là bộ gì dạ. rồi cô cho nhắc lại nha bộ thứ ba quyền lực của não bộ là bộ thần á tinh thần á tụi con tinh thần của mình á bộ thần được chưa tụi con nghe rõ chưa dạ thần dạ bộ thần ha thờ ân thân huyền thần á nha rồi vậy thì á bộ thần ở đây thì não bộ của mình nó có xu hướng nó thích cái gì nó cực kỳ thích vui thì để muốn vui thì chúng ta nên làm gì nhiều làm gì cười nhiều à, cười cha nào đây đúng không chúng ta nên nuôi thì tụi con nhiều đó là mỗi lần mà tụi con chơi giỡn với bạn bè mà tụi con tụi nhiều cười tụi con thấy năng lượng của mình nhiều hơn không còn ví dụ như dạ, lúc nào đó mà mình à, là, lỡ có giận bạn mình hay là hôm nào mà mình bị mình có cái chuyện gì đó buồn á thì tụi con thấy tinh thần của tụi con nó có bị xuống không dạ có đúng rồi vậy thì não bộ dạ, cực kỳ thích vui tụi con nhớ cái ý này nha não bộ rất thích vui luôn nên bạn nào mà dạ, mà dạ, dạ. vui tính nè à, lạc quan nè hay cười nè thì những bạn đó năng lượng rất là dồi dào và bộ não rất là khỏe mạnh được không Vậy nhớ cái gì cười nhiều lên cười với cô trang cái coi mấy cô trò mình cười bây giờ năm cô à, mấy cô trò mình mỗi người cười một cùng nhau cười năm kiểu được không cười năm kiểu được không dạ cười năm triệu ơi, cô Giang nhìn, nhìn mặt của Sang rồi Sang cười là cô Giang nhìn rất là dễ thương luôn á Rồi, dạ, cười miệng Một, hai, ba, bây giờ bắt đầu kiểu thứ nhất nè, bạn nào sáng tạo Sáng tạo, bạn nào sáng tạo có kiểu nào cười thú vị không? Ha ha, cũng là một kiểu Đúng, rồi, đúng không? Ha ha ha Hi hi, cũng là một kiểu Đúng rồi <laughs> Cười Đúng chưa? Đó là biết là lắm, đúng không? Đó đó sang cười tươi cười, cười tươi như hoa mặt trời luôn đó. Dạ. Tina ơi cười với cô Trang 5 dạ, tiếng thôi con cái gì vậy là cười mỉm chi đó kiểu rồi đó là dạ, kiểu là cười à cười tôi đó cho cười không? Nhiều kiến ấy, nhiều kiến làm con thỏ được không? Cái camera của cô Trang nó không có thu hết hình được nè Cười đi, cười đi Cười mỉm Cười cái quái Cười nhiều kiến Cô Trang đẩy ra con sư tử nó cười sao ta? Con sư tử các bạn nào biết sư tử nó cười sao? Sư tử cười sao? Sư tử cười sao? cười đây, sư tử cười sao ca? Sang ơi, sư tử cười sao con? Bảo Châu, sư tử cười sao Bảo Châu? Tú Anh. Sư tử cười sao Tú Anh? con biết còn dạ he he ngồi mấy mấy cái bàn để có bộ con kìa sư tử cười sao con sư tử các bạn cái mồm nó này đúng không mỗi lần nó cười là cái mồm nó rung rinh rung đúng không cái con ngủ bây giờ dạ nó còn đập cái tay nữa cô nó đập cái gì nó đập cái gì nó đập nó nè con mới cười rồi đó nó ổn nhưng mà thấy không tụi con thấy tụi con mới cười xíu mà tự nhiên thấy các bạn thấy thấy hơn đúng không hồi nãy nè mà con muốn kem với các anh ừ, biết là các cười quá trời không thêm hai ý nữa nè thêm hai ý trong cái bộ não nữa nè là cái nhất là cười nhiều nha cái thứ hai là suy nghĩ tích cực suy nghĩ tích cực có nghĩa là gì tụi con có hiểu cái ý này không có nghĩa là suy nghĩ lúc nào cũng uh, lạc quan lên ví dụ như cái chuyện gì đó à, mình gặp cái chuyện gì đó mình hãy nghĩ đến cái mặt tốt của nó tụi con hiểu không đó là người ta gọi là ừ. suy nghĩ ừ. tích cực nè ừ. và cái thứ hai cái thứ ba nữa là lòng biết ơn lòng biết lại ơn là khi mà con sống với cái lòng biết ơn á con sẽ thấy lúc nào mình cũng uh, vui vẻ hạnh phúc á được không ví dụ như là à, hôm nay sáng dậy ví dụ như sáng dậy cái tụi con thấy ờ, ba mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho tụi con đi à, thì tụi con sẽ thể hiện lòng biết ơn của mình ví dụ như có được một bữa ăn sáng đó ví dụ như không phải tự nhiên mà có mà mẹ phải thức dậy sớm hoặc ba phải thức dậy sớm rồi nấu cho tụi con ăn rồi á hả và, và cái thức ăn đó cái thức ăn đó mà muốn có là ba mẹ cũng đi làm vất vả thì mới có tiền để mua quy đổi ra mua ra cái thức ăn xong về rồi à, ba mẹ sẽ à, tốn công sức nấu chuẩn bị cho tụi con có những bữa ăn ngon như vậy á, thì à, theo bộ não của mình nó rất là cực kỳ ờ. sống theo lòng biết ơn có nghĩa là khi tụi con thưởng thức nhận cái cái cái cái cái cái bữa ăn sáng đó tụi con hãy thể hiện lòng biết ơn của mình với ba mẹ ví dụ như con ăn xong rồi con mời cả nhà ăn cơm xong rồi con ờ, có thể nói là con cảm ơn ba mẹ hôm nay đã cho con một bữa ăn thật là ngon ví dụ như vậy thì lúc như vậy á bộ não của mình nó rất là thích và khi tụi con sống như vậy á cái cách đó tụi con tập duy trì cái cái cái thói quen đó, đó lâu ngày nó sẽ giúp cho tụi con cảm thấy trong người mình lúc nào cũng vui vẻ nè hạnh phúc nè năng lượng lắm và mình cảm thấy nó nó rất là là là là à, tuyệt vời luôn thế các bạn nào à, à, cam kết với cô trang là bây giờ à, mình trải nghiệm mình sau mỗi bữa ăn mình nói lời biết ơn với ba mẹ được không dạ được không? dạ có sẽ cùng nhau thực hiện nha ví dụ như là uh, trước khi vô ăn thì tụi con sẽ mời mời ba mẹ mời cả nhà ví dụ như trong nhà tụi con có có có ông bà cha mẹ gì đó thì trước khi ăn vô là tụi con đã mời nhưng mà sau khi ăn xong thưởng thức xong cái bữa ăn thật là ngon đó no bụng rồi thì lúc mà mình đứng dậy mình à, mình đi cất đồ của mình á thì mình sẽ nói là con cảm ơn ba mẹ hay là ông bà gì đó đã cho con một bữa ăn thật là ngon được không các, các bạn cam kết là là là là là, là làm cùng cô Trang điều này ừ. không em phải đừng em em có nha ý ý cô Trang đang nói là dạ. không dạ. con có thể cảm ơn ông bà hoặc là ba mẹ hoặc là bác đã nấu cho con ăn được không cam kết với cô không chúng ta cam kết là chúng ta cùng thử ăn cảm ơn ha hả cảm ơn không có thì nói tăng lên cam kết với con cam kết với cô cô trang rất là tuyên dương các bạn nha các bạn của lớp mình có tinh thần có lòng biết ơn rất là tuyệt vời và tụi con cô trang biết là trước giờ tụi con cũng biết ơn tụi con vẫn có biết ơn nhưng mà hãy tập nói điều đó ra chúng ta hãy tập nói điều đó ra một lần nữa để cho não bộ của mình nó ghi nhận ví dụ như trước giờ trong lòng tụi con cô trang vẫn biết là tụi con khi ba mẹ cho cái gì đó hay là được ăn những cái thức ăn ba mẹ nấu tụi con vẫn biết ơn nhưng mà hôm nay mình hãy thể hiện nó ra ừ. bằng lời nói bằng tình cảm của mình được chưa rồi ừ. đó là hôm nay là bộ ba quyền lực về phần học lý thuyết ờ, về uh, những cái bí mật của não bộ là là là là hết ý rồi đó kết thúc ý ở đây rồi đó và bây giờ để còn uh, phút nữa là kết thúc lớp thì cô Trang sẽ tóm tắt lại một phút là tóm tắt lại cho tụi con còn một phút nữa là chỉ cho tụi con thêm một vài động tác tập thể dục não bộ nha bộ là gì rồi, có cho nhắc lại nè Bộ ba quyền lực của đạo tổ Gồm có thứ nhất Bộ tinh Tinh Bộ tinh Tinh là gì? là bộ khí Thứ ba là bộ thần Có ba bộ thôi Tinh khí ừ đúng bộ ba của bộ não có gì khí và thần tinh là gì nó lan à tinh là tinh giờ bộ tinh có nghĩa là nói về thức ăn thức đồ ăn tinh là nó về vậy thức ăn thức uống dạ dạ dạ để tí nữa con nói con chưa biết con à, để tí nữa bé con học xong dạ rồi xong rồi thì à, bộ tinh thì chúng ta nên ăn gì thực phẩm rau củ quả tươi các loại hạt và nếu mà phải ăn động vật thì não bộ của mình có xu hướng thích ăn cá tôm tức là những cái động vật nó thì sống dưới nước á, nó sẽ có thân nhiệt thấp hơn mình bởi vì cơ thể người của mình nó có thân nhiệt tầm 36 đến 37 độ còn các loại đó thì nó có nhiệt độ khoảng tầm 20 đến hai mấy độ thôi nên nó thấp hơn cơ thể nên là, là não bộ của mình nó có xu hướng thích ăn hơn còn ví dụ như là thịt heo nè thịt bò nè thịt gà nè thì những cái động vật này nó sống ở trên cạn và nó có thân nhiệt cao hơn cơ thể nên khi ăn á, não bộ của mình nó không thích lắm nha rồi còn về phần đó là phần thức ăn còn về phần nước uống thì não bộ của mình thích uống những cái loại nước tốt ví dụ như nước nhiều khoáng chất nè nước nhiều uh, oxy nè ví dụ như nước lọc này kia tụi con còn não bộ của mình nó không có thích uống nước có ga nha ví dụ như nước ngọt nè pepsi nè những cái nước uống đóng chai là não bộ của mình không có không có thích lắm <clears throat> tụi con hiểu không bởi vì những cái đó vô nó nó không có nó không có mang lại những cái cái cái tốt cho não bộ rồi tới bộ khí bộ khí thì có hai ý là tụi con nên hít thở sâu bằng khoang bụng để đưa lượng oxy nhiều nhất có thể vào trong người cái thứ hai là nên tập thể dục vào mỗi gì mỗi gì buổi sáng đúng rồi nên tập thể dục vào mỗi sáng được chưa yeah. Dạ. rồi cái điều thứ ba và cũng là cái bộ cuối cùng luôn đó là bộ thần thì não bộ của mình thích cái gì mà nãy giờ cô tròn mình làm gì quá trời kiểu cười đúng rồi Cô. não bộ tạo cho mình niềm vui nè tụi con biết mỗi lần mà tụi con cười á não của mình đó nha nó thông minh đến độ mà nó sẽ tiết ra một cái lượng chất gọi là endorphin cái chất này nó giúp cho mình cùng nó đang giải thích đó đi học không nhiều lắm được chưa nên các bạn nào cao không nha là mai mốt cười nhiều hơn không có con cười à, nãy giờ cô em thấy sao là cô Trang thấy à. Sang cười nhiều là Giơ tay lên là cô sẽ thiếu Lúc con nhớ hiểu Đó, thấy chưa, đó, dễ thương chưa Đó, Thanh Hằng kìa, nụ cười Thanh Hằng tươi ơi là tươi luôn nè Nhã dạ Phi ơi, con cười coi Con cười Trời ơi, dễ thương luôn dạ. Đó, Tú Anh dạ. cười cái coi con Tú Anh ơi Mặt camera cười cái cho cô Trang thấy Tú Anh xinh đẹp Đó, Tú Anh cười Tina ơi Cười ra Tina đáng yêu của cô Trang ơi Cười cái thôi à, dạ. Bạn đặt cười lên xong cô Trang cũng thấy đẹp Ôi Sang có em nữa kìa Sang đang ổng em nữa kìa dạ, Em ơi cười, cười cái coi Cười với cô Trang cái coi em Em cười Em cười Cười Đó em cười kìa dễ thương chưa Các anh chị nhìn kìa nhìn em bé nhỏ nhất kìa Em bé nhỏ nhất của lớp chúng ta kìa Thấy chưa mỗi một người chúng ta cái nét đẹp riêng và đặc biệt là khi mà tụi con cười tụi con càng đẹp hiểu không tụi con cười tụi con càng xinh đẹp mom được chưa rồi rồi sau khi mà đã bộ mình thích cười nhiều rồi thích cái gì nữa nè suy nghĩ tích cực nha suy nghĩ tích cực suy nghĩ tích cực là gì là luôn vui vẻ không có buồn cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, nó đến mình nhìn nó với một Ờ, đã cô Trang với các bạn cam kết với nhau là gì đó? Hãy sống với lòng biết ơn, được không? Nghe cô nói rồi. Dạ. À, sống với lòng biết ơn và đặc biệt ví dụ như bây giờ mình à, mình trải nghiệm trước là trong nhà của mình để tụi con cảm nhận được điều đó là ví dụ như lòng biết ơn đó, biết ơn rồi mỗi bữa ăn hoặc là ba mẹ hoặc là anh chị em trong nhà Thực là biết ơn nữa tụi con hãy thể hiện cái lòng biết ơn của mình với cái việc đó giờ chúng ta thử trải nghiệm đồng hành trong cái việc là ở ờ, sau mỗi bữa ăn nói lời biết ơn với ông bà cha mẹ gì đó người mà đã cho tụi con cái bữa ăn ngon đó đó được không rồi đây là đã xong bộ ba quyền lực của ngày hôm nay bây giờ cô trang dành một phút hướng dẫn cho các bạn thêm ừ. hai bài tập thể dục não bộ nha và ừ. hôm kết thúc buổi học hôm nay cô trang sẽ ờ, sẽ sẽ sẽ để cô trang làm ờ, nhờ, nhờ chú edit lại rồi post bài xong rồi cô trang sẽ gửi link bài cho tụi con để có gì tụi con sẽ có nơi bạn nào mà vắng dạ, á, thì sẽ vào xem lại để mà biết và nhớ nha các bạn nhớ làm bài tập nộp lên nhóm cho cô Trang nha cô Trang đang mong dạ, vâng. bài tập của tụi con lắm luôn có một à, số bạn trong buổi học vừa rồi đã nộp bài hả cô Trang rất là vui luôn tối cô Trang ngồi cô Trang xem mà cô Trang cười một mình luôn <laughs> thấy rất là hạnh phúc bởi vì tụi con rất là tự tin rất là giỏi mỗi một bạn nhỏ đều là một thiên tài đó tụi con là thiên tài của ba mẹ hết đó đó hãy hãy tự tin vào bản thân của mình nha mỗi người có một thế mạnh của hai giống hai ờ, rồi bây giờ bắt đầu nè giơ tay lên giơ tay lên chuẩn bị cô trang dành một phút nữa hướng dẫn cho tụi con hai cái bài tập uh, não thể dục não bộ mới nè hôm nay động tác này có tên là chạm mũi và chạm tay chạm lỗ tai ấy nha chạm mũi với lại chạm lỗ tai nha chạm mũi và chạm tai ồ à em em nhỏ nha cô trang em bé 4 tuổi rưỡi em đang vẽ sơ đồ tư duy <laughs> em đem lên em khoe với cô trang nè rồi con xuống con vẽ tiếp đi cho mẹ hướng dẫn các anh chị nha à xong rồi hả xong rồi xuống vẽ thêm bức thứ hai đi rồi bây giờ tập nha vỗ tay một tiếng vỗ đi tụi con vỗ sau đó một tay chạm lỗ mũi là một tay này chạm lỗ tay đúng rồi các bạn làm đúng chạm chiếu đúng rồi sau vỗ đổi bên đổi bên đổi bên đổi bên là cái phút ơi bị nhầm rồi con cái tay tay này nó phải phải quàng qua đây con bị nhầm rồi cái tay trái của con chạm lỗ mũi đi tay trái chạm lỗ mũi ở trong tay trái cái tay mà chạm lỗ tay tụi con đưa ra ngoài nhé dạ. thấy không thấy cô trang không để cô trang xích ra đây Nhìn dạ. dạ. đúng không cô đây vỗ mình chiếu nhau rồi đổi đổi đừng có đừng có học dạ. hai tay vào vào mũi hết nha vỗ mình chiếu đổi nice con cứ quay định cái tôi động cái mũi là nó nằm bên trong cái tay động cái tay là nằm bên ngoài con dễ thôi con dễ đó tương tự cái tay mà động cái mũi là nằm phía trong cái tay động cái mũi là nằm phía trong Đúng mình cứ như vậy thôi con cứ để ý là cái tay con tay này động cái mũi là cái tay này động cái tay cái tay động cái tay nó lên trên nè tay chạm mũi là 500 nè cứ như vậy thôi cái nào chạm mũi là 500 đúng rồi Nhã ừ. đúng rồi Phúc Lâm được không con đúng rồi Phúc Lâm đúng rồi giỏi Sang ơi được không con đó dạ, đúng rồi, đúng rồi tôi nhớ tôi nhớ cái tay chạm mũi là để trước thôi chạm mũi để vô trong con, con, con. đó đúng rồi Sai rồi. Sai chạm mũi là nằm trong. Nè. Đúng rồi, Thanh Hằng Chạm mũi là nằm trong, đúng rồi. Đúng dạ. dạ. rồi. Nhớ rửa tay đã, rửa tay trước. Bởi vì sao? Bởi vì hai tay làm như vậy á là lúc này hai bán cầu nó cùng nó cũng xử lý một lúc nên là mới đầu chúng ta hơi lộng cộng bởi vì hồi trước giờ chúng ta hay quen xử lý bằng một bán cầu có người thì xử lý chuyên về bán cầu đảo trái có người xử lý chuyên về bán cầu đảo phải và cái phương pháp của trang hướng dẫn để giúp lúc đầu chưa quen mình từ từ hai dạ. mũi trước tay sau đổ dạ. mũi trước tay sau là cái từ từ mình tăng tốc nhớ cái động tác này chưa và động tác yeah. thứ tư kia tác tư kia một tay vỗ đầu còn động thứ tư nữa là xong con sang một tay xoa bụng nha một tay xoa bụng đúng rồi đầu thì vẫn vỗ nhưng mà bụng này bụng vẫn xoa bụng vẫn xoa đừng vỗ cái đầu cái tay vỗ cái đầu một tay vỗ đầu một tay vỗ cái đầu tay xoa cái bụng dỗ dỗ mổ đầu chứ đừng có so đầu nha mổ đầu và so bụng nha đó so bụng như thế này tay kia thì vẫn cứ mổ đầu mổ cao tay vẫn dỗ đầu co bự chạm mũi và tay Dạ đồ ạ Con chào cô Con chào cô Cô dặn bài tập là 30 giây Cô dặn bài tập Nhớ làm bài tập Cô làm bài tập